Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị dồn vào đường cùng, Thủ tướng tính buông ghế tháo chạy Việc ông Tô Lâm thuyên chuyển Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh không phải là thuyên chuyển ngẫu nhiên mà là nước cờ mang tính chiến lược của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Địa bàn thì Quảng Ninh còn lưu lại dấu vết của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rất rõ. Nhiệm vụ của ông Đinh Văn Nơi là giúp ông Tô Lâm đánh vào thành trì kiên cố nhất tại đây. Tới đây, tập đoàn Sun Group của đại gia Lê Viết Lam được phép xây dựng sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam và hiện nay với cương vị là Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính đang lên chính sách xây dựng thêm một số sân bay nữa và cải tạo một số sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng, nghĩa là ông Phạm Minh Chính làm tham nhũng chính sách. Ông đang làm chính sách cho nhà đầu tư tư nhân. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang đè ép áp lực lên ông Phạm Minh Chính. Tại Quảng Ninh, vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang bị Bộ Công an Việt Nam điều tra với sự giúp sức của ông Đinh Văn Nời. Theo thông tin nội bộ cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giải tiền tham nhũng từ bí thư tỉnh đến các sở liên quan và giải đến tận các lãnh đạo bệnh viện. Chiêu trò tương tự như bà Nhàn đã từng làm với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc điều tra bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thời gian đó gặp rất nhiều khó khăn. Vụ án vẫn chưa tiến triển được nhiều. Mới đây, ông Tô Lâm đã tiếp tục bố trí trong Đinh Văn Nơi hai cấp phó mới để củng cố sức mạnh. Bởi trong vòng 6 tháng qua, sức phản kháng, sự cứng đầu của những lãnh đạo từng được ông Phạm Minh Chính cải lại đang làm trong Đinh Văn Nơi bất lực. Thậm chí đang có sự ủ lì, bất hợp tác ngay trong các cấp phó và trưởng các ngành dưới tay ông Đinh Văn Nơi. Mới đây, ông Đinh Văn Nơi đã cho khởi tố ông Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và là phó ban tổ chức của tỉnh Quảng Ninh này. Ông Phạm Văn Thành là một người được ông Phạm Minh Chính cài lại trong bộ máy chính quyền tỉnh ở đây. Cũng theo thông tin từ blogger Thái Văn Đường trước khi bị bắt cóc cho biết, thì ông Phạm Văn Thành là cháu ông Phạm Minh Chính. Không biết thông tin này có chính xác hay không. Tuy nhiên, theo thông tin riêng thì Phạm Văn Thành là hàng cài của ông cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính khi đó. Động đến ông Phạm Văn Thành là cánh mà phe Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đang tuyên chiến với thế lực ông Thủ tướng. Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đang khoét sâu vào tử huyệt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài những bí mật của ông Phạm Minh Chính tại tỉnh Quảng Ninh đang bị điều tra, lần này phe Nguyễn Phú Trọng đang ép ông Phạm Minh Chính phải giải bài toán khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam. Càng ngày, ông Phạm Minh Chính càng tỏ ra bất lực. Nguồn vốn đầu tư công kẹt cứng không biết khai thông như thế nào cho được. Rồi mới đây là gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho dự án 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp đang là áp lực rất lớn đè lên vai ông Phạm Minh Chính. Ông Trọng đốt lò rất mạnh, cả bộ máy chính quyền đang trở nên sợ, không dám làm, không dám nghĩ, hoặc vừa làm vừa ngó quanh. Điều này đã khiến ông Phạm Minh Chính khó khăn hơn trong việc triển khai chính sách và điều hành chính phủ. Về vấn đề kinh tế, Vương Đình Huệ quan sát rồi chọc ngoáy lên ông Tổng Bí Thư. Điều này khiến cho áp lực lên ông Phạm Minh Chính ngày càng lớn. Một nguồn tin riêng cho biết ông Phạm Minh Chính chịu không nổi áp lực tứ phía, dường như đã đệ đơn lên Bộ Chính trị để xin từ chức. Tuy nhiên, lá đơn ấy vẫn đang được ông Nguyễn Phú Trọng tạm giữ và cân nhắc. Rất có thể lá đơn ấy sẽ được xem xét tại Hội nghị Trung ương 7 sắp tới hoặc tại Hội nghị bất thường sau đó. Hiện nay, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang chịu áp lực rất lớn ông Nguyễn Phú Trọng đang tính toán cho thời điểm thay thế ông Phạm Minh Chính. Nếu thay ngựa giữa dòng vào lúc này có thể sẽ gây chia rẽ lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, ông Trần Lưu Quang chưa vào Bộ Chính trị nên thiếu nhân sự để mà thay thế. Nếu có giải pháp toàn vẹn, có thể đến tháng 7 chính trường sẽ có biến lớn. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bị dồn vào đường cùng, Thủ tướng tính buông ghế, tháo chạy mỗi năm một lần, Đảng Cộng sản dùng dao khoét sâu vào vết thương, chia rẽ dân tộc. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, báo thông tin chính phủ có bài 30 tháng 4, ngày chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết. Thực sự có cái gọi là tinh thần đại đoàn kết hay không khi mà sau ngày 30 tháng 4, kinh hoàng ấy, người dân Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi trong sự kinh hãi, dù có thể làm mồi cho cá, người ta cũng quyết vượt biển để mà trốn chạy Đảng Cộng sản. Nếu nhân dân đoàn kết thì làm gì có thảm cảnh đến như vậy? Gần 2 triệu người Việt đang sống tại Mỹ hiện nay là dấu ấn của ngày tháo chạy kinh hoàng ấy. Nếu Đảng Cộng sản bao dung với người dân của mình thì làm gì có cảnh tháo chạy đến bất chấp mạng sống của mình trên biển. Cứ đến ngày 30 tháng 4 là Đảng lại hô hào đại đoàn kết. Thực tế, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xảy ra sự trả thù man dợ đối với những người đã từng phục vụ trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa đó là những trại tập trung, trong đó bắt người dân phải lao động khổ sai, không thua gì thời Pháp thuộc. Bên trong những trại giam đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đòn rất nặng với những người thua cuộc. Rất nhiều người đã bị chết và bị giết, bị chết vì bệnh tật và bị chết vì kiệt sức trong các trại cải tạo này. Hành động thù hằn không bao giờ mang lại hòa hợp, hòa giải được. Đó là quy luật muôn thuở. Muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc thì trước hết bên thắng cuộc phải bao dung, phải đối xử với bên thua cuộc như là công dân bình thường. Nước Mỹ từng có thời gian nội chiến Nam Bắc rất khốc liệt, nhưng khác với Việt Nam, bên thắng cuộc đã đối xử với bên thua cuộc với lòng bao dung và đó là một phần làm nên sức mạnh hiện nay của nước Mỹ. Chiến tranh chấm dứt đến nay đã 48 năm, thời gian đã quá dài, những người cầm súng của bên thua cuộc đã già đi và nhiều người thuộc thế hệ này cũng đã mất. Vậy mà Việt Nam vẫn không thể nào hòa hợp, hòa giải dân tộc cho được. Ngay cả một phần không nhỏ những người sinh sau năm 1975 từng học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng họ không thể chấp nhận các hành xử của chính quyền Cộng sản hiện nay. Chính quyền rất nhỏ nhen và bị ổi, thích kiểm soát người dân, nhốt tù những ai nói lên sự thật và trả thù những ai mà họ nhìn không vừa mắt. Chỉ riêng bản chất như thế của Đảng, người Việt Nam nào có được thức tỉnh, hiểu ra chính nghĩa đều không thể chấp nhận được thể chế này. Và sự chia rẽ dân tộc cũng đã diễn ra ngay trong lòng Việt Nam, ở ngay trong những thế hệ sinh sau năm 1975. Mạnh tay đàn áp tôn giáo thì đại đoàn kết thế nào cho được? Thật ra mà nói, những người có cơ hội rời khỏi Việt Nam và đến những nước tư bản xem cách họ xây dựng xã hội của họ như thế nào thì cũng có thể nhận ra sự độc hại trong cách cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong xã hội bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, con người trở nên gian trá, tham lam và độc ác với nhau trộm cắp lừa đảo diễn ra khắp nơi, dùng điện thoại ngoài đường thì dễ bị giật để quên xe không chừng là bị ăn cắp. Con người sống chỉ biết dùng trí óc để mà lừa nhau, để mà đề phòng nhau, thay vì dùng những năng lượng ấy làm chuyện có ích cho xã hội như các nước dân chủ và tự do. Nhìn bức tranh trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam là biết ngay họ có đoàn kết được dân tộc hay không. Người dân trong cơn đại dịch vừa bị bệnh tật đe dọa, vừa bị thiếu đói đe dọa và tính mạng của họ ngàn cân treo trên sợi tóc. Đảng không biết thông cảm cho dân, lo cho dân mà còn nhẫn tâm ra tay, chấn lột người dân hết sức dã man. Người dân bị kẹt nơi đất khách, họ cũng ra tay chấn lột để mà trục lợi. Cả bộ máy dấp tâm làm điều đó, với bộ máy chính quyền như thế, họ sẽ hòa hợp, hòa giải dân tộc thế nào cho được. Tô Lâm cho người sang tận Thái Lan để bắt cóc người đang thực hiện quyền tự do ngôn luận thì đại đoàn kết như thế nào đây? Đảng Cộng sản thà đường hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc còn hơn. Đằng này miệng họ hô hào nhưng hành động lại thể hiện thù hẳn. Họ vẫn trục lợi, vẫn xem toàn dân như là một con mồi vậy. Vậy thì hòa hợp hòa giải thế nào cho được đây? Chính quyền đã gây chia rẽ nhưng miệng thì vẫn cứ hô hào hòa giải. Khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn cai trị, khi đó đất nước này không có hòa hợp, hòa giải dân tộc.